Xin kính chào quý anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu với quý anh chị một lô đất ở khu quy hoạch dân cư số 5 An Sơn, phường 4, thành phố Đà Lạt nhé. Và lô đất em đang quay cho quý anh chị xem đây, có hai mặt tiền thoáng, hướng đông bắc và hướng tây bắc ạ. Với diện tích 101 m2 là đất liên kế, sổ riêng xây dựng, đường nhựa ô tô né nhau. Ở đây thì rất thích hợp để đầu tư hoặc là nghỉ dưỡng hoặc là xây khách sạn để kinh doanh nha quý anh chị từ đây thì à, ra trung tâm Đà Lạt tầm 3 km khu này thì an ninh cao và mới đầu năm em vào đây thì à, chưa có các công trình đâu còn hiện tại thì à, các công trình đã mọc lên rồi nha quý anh chị hầu như là các biệt thự lô đất này phân khúc là giá dưới 9 tỷ nha quý anh chị và bây giờ thì em sẽ chạy ra hướng trung tâm và quay cho quý anh chị xem toàn cảnh chung trong khu quy hoạch này nhé. đấy các nhà cao tầng đang mọc lên rồi đấy ạ ở đây thì dân trí cao xung quanh thì các tiện ích đầy đủ nha quý anh chị bán kính 1 km gồm chợ trường học cây xăng và khu dân cư đông đúc rồi cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video tiếp theo nha quý anh chị xin kính chào và hẹn gặp lại